đầu đi vào phần một lớn, lý thuyết. Với phần một nhỏ, chuyển động cơ, chất điểm, nội dung chính của ngày hôm nay. Và phần 1.1, chuyển động cơ. Chuyển động cơ. Vậy ta sẽ quan tâm thế nào là chuyển động cơ? Thế nào là chuyển động cơ? Ở ngoài đời sống, các bạn đã đi, đã chuyển động, đã chuyển động rồi đó, đúng không ạ? Bạn đi di chuyển từ nhà đến trường, đó được coi là một chuyển động. Đó được coi là một chuyển động, đúng chưa? Khi bạn ngồi trên cái thuyền dù dây thuyền có buộc ở vị trí cố định trên bờ đi nữa thì sóng đánh vẫn đó là coi là chuyển động vậy thế đó là một chuyển động cơ các em nhìn đến đây ở đây thầy có một ví dụ thầy có một ví dụ đây bắt đầu chiếc xe ô tô và người đạp xe vận động viên xe đạp bắt đầu chuyển động chuyển động ban đầu nhé các em nhìn này ban đầu chiếc xe ô tô và vận động viên xe đạp cách cái biển báo giao thông này của ta một đoạn đấy ạ một đoạn đường nhưng sau đó thì sao chúng ta cùng nhìn đến đây bắt đầu người vận động viên xe đạp đạp rất là nhanh còn người lái xe ô tô cũng cũng đi theo và thấy rằng là khoảng cách khoảng cách giữa người lái xe ô tô và vận động viên xe đạp so với so với cái biển báo giao thông này đã giảm dần ban đầu là tận ở phía bên này nhưng sau đó trở về đây thì đây người ta gọi là chuyển động cơ đấy chưa các em vậy chuyển động cơ là gì là gì các em nhìn đây Vậy, chuyển động cơ của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật khác theo thời gian. Đúng chưa các em? Ban đầu, cái vị trí ban đầu cái vị trí của chiếc xe ô tô và vận động viên xe đạp so với cái biển báo giao thông này là ở đây. Nhưng sau một khoảng thời gian, sau một khoảng thời gian thì đã về đúng vị trí này. Có nghĩa là đã có sự thay đổi về vị trí giữa một vật với vật còn lại với vật còn lại theo thời gian đó gọi là chuyển động cơ thầy nhấn mạnh lại nhé như vậy chuyển động cơ là gì là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật kia nhưng phải theo thời gian được chưa các em nhớ chưa đó rồi nhá chúng ta cùng nhìn đây tiếp tục chúng ta vào phần 1.2 chất điểm vậy thì ở ngoài đời sống có rất rất nhiều chuyển động chiếc xe máy khi di chuyển từ nhà đến trường gọi là chiếc xe máy. Nhưng nếu chiếc xe máy đó di chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thì có còn trong trong phần lý thì người ta đưa ra khái niệm đó không còn gọi là vật nữa mà gọi là chất điểm. Vậy chất điểm là gì? Các em cùng nhìn đến đây nhé. Thầy có một hình vẽ. Một chiếc xe ô tô di chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội cách nhau 150 km.